Video này thì uh, mình xin uh, giới thiệu cho anh em biết một số dụng cụ đánh sóc đĩa hoàn toàn là không tang Ngồi khoảng cách xa của nó là 6-70 phân Các bạn sẽ đeo cái máy vào ống chân Bây giờ mình sẽ cùng đi đeo máy vào ống chân Máy này đánh chuẩn tuyệt đối 100 trăm đây đây là cục rung chỉ cần à, đếm rung con tiền thôi rung rất là đây sau đó cùng dán liền dán lên trên này dán lên trên này bật công tắc lên nhé vâng. chúng ta chỉ cần ngồi khoảng cách này thôi bây giờ ta sẽ còn đi test cho các bạn xem nhé bấm nút này cái này đánh ba đen tứ đen đây để tôi dán lại dán lại cái nhịp rung rồi bắt đầu đánh này cái này đánh sấp đôi một tiếng chuẩn nhé bấm nút này bấm nút này cái này vẫn đánh sấp đôi hai tiếng chuẩn nhé anh em đánh cái này hoàn toàn không có tăng tích gì đây nó là hai cái máy này như này này bấm nút này khoảng cách của nó này cái này đánh ba trắng tư trắng đây thế này đánh ba đen sắp đục cái này đánh tứ đen chuẩn xác 100 trăm bấm nút này này sấp đôi đây là đánh ba trắng sấp đôi cái này tứ trắng bát hoàn toàn không có gì vẫn nguyên tứ trắng tôi sẽ đi dính cái bát này lại để tránh bị nó là bát tăng hình bát này hoàn toàn không có gì nhé ok xong rồi bắt đầu đánh nha cái này lấy sắp đôi chuẩn 100 trăm cái này vẫn đánh sấp đôi cái này đánh ba đen đây đây là những chiếc máy Đấy, tôi để sau này này đánh ba đen quá chuẩn luôn nhé anh em nào cần liên hệ số điện thoại trên mặt mình vẫn nguyên vị thì đang